là một trong những cái dòng xe có thể nói trong những năm à, gần đây đã được à, rất nhiều người Việt tin dùng và sử dụng tin dùng và sử dụng bởi vì chiếc xe này là một chiếc xe vận hành của nó rất là êm ái đấy, bên cạnh đó thì bền bỉ đấy là cái tính năng nổi trội của chiếc xe này bền bỉ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 mặt ga lăng phía trước và chính giữa là cái biểu tượng Toyota một thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản cái đèn pha phía trước bên lái đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị xước xác gì đâu và cái ba đờ sốc phía trước đây cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị tên tư nhân chính chủ và chúng tôi mua của chính chủ luôn bao rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa thân vỏ thì chúng ta thấy còn căng đét luôn không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít ở đây và cũng không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này luôn quý vị nhá chúng tôi cam kết với quý khách hàng luôn khi đến à, xem xe thì chúng ta à, có thể à, theo thực tế thì tôi thấy cái đánh giá của chúng tôi nó chính xác đến mức độ nào đây cái sắt xi của nó đây chúng ta thấy cái đầu sắt xi chưa các cái lỗ bấm còn tròn xoe luôn các khoang lốp không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đây và cái à, lốp này còn còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và nó đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật Bản và cái mặt la răng của nó đây còn khá là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự xước xát hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị phanh ABS thân vỏ thì căng ghét luôn tôi quay cận cảnh đã được ờ, bọc à, mặt gương inox rồi tay mở cửa inox rồi thân vỏ căng ghét luôn tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi đây là cái khoang lốp phía sau đây chắc xi đây chúng ta thấy cũng còn xanh lét luôn các cái lỗ bấm vẫn còn vuông đét luôn các lỗ bấm đây còn tròn xe luôn đây cái gót khoang lốp này nơi tôi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị cắt vá gì đâu cái keo chỉ của cua lốp đây quý vị nha cũng còn zin đét luôn không mất một phân và cái lốp phía sau bên à, lái đây quý vị cũng còn khá dày với lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa mới cái việc phải theo lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây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 và bây giờ là cái khoang lốp phía sau bên phụ đây nơi tôi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục nha quý vị nhá ấy và keo chỉ của cua lốp đây chúng ta thấy cũng còn zin đét luôn không mất một phân đây sắt xi của nó đây các lỗ bấm kia còn tròn xoe các lỗ bấm này vẫn còn vuông đen luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục quý vị nhá và đây là cái à, lốp phía sau bên phụ đây quý vị cũng còn rất dày với lốp này chúng ta đi cũng phải hai năm nữa mới cái việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây còn khá sáng không có dấu hiệu gì của sơ xác hay bị đứt vỡ gì đâu thân vỏ thì căng đét luôn và bây giờ sẽ là cái khoang lốp phía trước đây chúng ta thấy là đầu sắt xi kia cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng quý vị nhé cam kết với khách hàng luôn và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây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 đây cận cảnh để quý vị các bạn theo dõi chúng ta thấy cái độ căng của chiếc xe này như thế nào quý vị nhá điều đặc biệt của nó là cái vận hành của nó rất là khỏe và lành tính không có dấu hiệu gì chúng ta thấy rằng là uh, bền bỉ quý vị không bao giờ bị hỏng vặt luôn vua đường phố luôn đấy vua đường trường luôn đấy mặt tắp lô của nó đẹp chưa đấy. không có dấu hiệu gì của sự khoan đục của đây quý vị nhá tư nhân chính chủ Chủ ngay gần nhà tôi luôn Tắp lô tắp bi còn sáng trưng luôn quý vị nhá Hàng ghế thứ nhất đây đã được chủ nhân người ta mặc một cái bộ áo ghế khá đẹp Massage Tựa đầu từ nước đầy đủ hết Cái tắp bi cửa của nó đây Đấy, chúng ta thấy đây táp bi vẫn còn vách nỉ đây chúng ta biết là người ta chủ nhân người ta giữ như thế nào đã được bọc vân gỗ rồi quý vị nhé theo xe từ đầu đấy nhìn khá là ấm cúng đây cái phần nhựa phía dưới đây chúng ta thấy cũng còn rất là tươi luôn quý vị nhá keo chỉ thì cam kết với quý khách hàng là không mất một phân các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đây kể cả cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy nơi tiếp xúc với nước đây nó cũng không bị mọt mục một chút nào luôn quý vị đây và bây giờ tiện đây tôi quay cả gầm cho quý khách hàng xem luôn đây chúng ta thấy sắt xi của nó chưa vuông đét chưa không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nhá hộp bu lê đây quý vị đấy chưa một lần bị cắt giá chưa một lần à, phải sửa chữa gì đâu quý vị đây cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn khá căng không có dấu hiệu gì của sự rách vá và điều đặc biệt là cái khoang nội thất của nó rất là rộng rãi quý vị đây cái tắp đi cửa của nó đây nhựa của nó đây quý vị chúng ta thấy là cái phần nhựa phía trên này đây chúng ta thấy còn sần nguyên không có dấu hiệu gì đấy những cái xe chạy dịch vụ ở những chỗ này nó bóng loáng này quý vị nhưng chiếc xe này thì không quý vị nhá Đấy, cái các cái tay cửa đây tabi vẫn là tabi nỉ quý vị nhá kể cả cái phần nhựa phía dưới đây đây cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự khoan đục nha và nhựa của nó còn cũng rất là sần luôn quý vị keo chỉ đây không mất một phân các con ốc này trước một lần động chạm clip tem của nhà sản xuất đây keo chỉ đây kể cả cái phần phía dưới đây đây chúng ta thấy cũng không mất một phân nào mà không bị mòn mục gì đâu quý vị nhá trần của nó đây đã được bọc ni lông rồi nhưng bên trong của nó là một lớp nỉ còn mới tinh luôn bọc từ đầu cho nên lớp nỉ còn mới tinh luôn quý vị đấy tôi cũng chuyển máy quay sang phía bên lái đây chúng ta thấy cái tắp đi cửa bên lái đây các phím bấm lên xuống kính này vách vẫn là vách nỉ quý vị nhá cái phần nhựa phía dưới đây cũng còn vàng ươm luôn keo chỉ đây không mất một phần các con ốc này chưa một lần mở keo chỉ đây thì cả phần phía dưới này đây đấy chúng ta thấy cũng không mất một phần nào bậc lên xuống còn sáng trưng luôn đây hàng ghế thứ hai đây quý vị cái tắp đi cửa đây nhựa của nó còn rất là sần luôn đây tấm chắn nắng đây rất là hiện đại đây tắp đi cửa này vẫn là tắp nỉ nhá các cái tay cửa này là vân gỗ không có dấu hiệu gì của sự bạc màu hay bị xước xác gì đâu quý vị kể cả cái phần nhựa phía dưới đây đây chúng ta thấy không bị khoan đục nha quý vị nha cam kết không kinh doanh taxi không chạy dịch vụ xe tư nhân một chủ luôn chủ nhân là ngay gần nhà tôi luôn quý vị cho nên là hoàn toàn yên tâm Đấy. và chúng tôi cũng cam kết bảo hành cho cái khách hàng luôn với cái mỗi một cái sản phẩm của chúng tôi chúng ta thấy đây tính tán của nhà sản xuất đây con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá keo chỉ của nó đây đây các con ốc này chưa một lần mở đây keo chỉ của nó đây keo chỉ đây quý vị đây keo chỉ đây nữa chúng ta thấy đây lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đinh tán đây quý vị đấy các con ốc này cũng vậy chưa một lần mở đâu đây keo chỉ của nó đây không mất một phân nào cả đây tinh tán của nhà sản xuất đây quý vị rất là kỹ cho quý khách hàng luôn và cũng là để đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa khi chúng ta mất công đến cất công cả ngày cả buổi đi một đoạn đường rất là xa rất là dài đến mà không được việc thì rất là mất công mà chúng ta hiện nay rất là nhiều việc luôn nói ra xin phép quý khách tôi đi vào cái nội cái à, linh hồn của chiếc xe này đây chúng ta thấy cái tablo của nó đẹp như thế này đấy chúng ta bi cửa đây đấy. đây chúng ta thấy vòng tua máy chỉ làm 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn đây cái mặt vô lăng của nó đây đấy biểu tượng Tota này vẫn là biểu tượng Tota zin từ đầu nhá chưa một lần thay nhá quý vị nhá bên trong có tích hợp túi khí và nó còn rất là sần luôn đấy, lô chúng ta nhìn tắp lô chúng ta biết luôn bây giờ đi vào đây tắp bi của nó đây chúng thấy nó còn sần nguyên mới cứng như thế này cơ mà gương kính chỉnh điện quý vị nhá đầy đủ hết bây giờ đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ và máy nổ cực ngon nha quý vị nhá xe này chạy rất là bốc và chắc chắn luôn gầm cực chắc luôn đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy là cái cam kết dòng máy của xe Innova thì đã được khẳng định rất là nhiều năm rồi đây các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đây quý vị lỗ bấm đây tròn xe đây đinh tán đây quý vị đây, tem của nhà sản xuất đây các cái lỗ vẫn còn tròn xe đây quý vị đây lỗ tròn xe đây đấy, hai bên má của nó đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân nào đâu các cái lỗ vẫn còn tròn xe đây tròn xe đây đấy biểu tượng Tota đây đấy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 Đấy, và bây giờ là một chút cái nội thất bên trong để chúng tôi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây à, chúng ta thấy cái táp lô của nó đẹp như thế này cơ mà sáng trưng táp đi cửa đây Đấy, sáng trưng luôn các cái tay cửa bọc vân gỗ vẫn còn tươi luôn như mới với sản phẩm này mua về dùng luôn keo chỉ đây quý vị Đấy, vừa rồi tôi quay đặt kỹ rồi bây giờ tôi tổng hợp lại tôi quay lướt qua thật nhanh quý vị nhá đây hàng ghế thứ hai đây đây cái tắp lô đây sáng trưng luôn quý vị đây rất là đẹp chuyển sang à, bên lái đây quý vị tắp lô của nó đây tắp bi đây keo chỉ đây không mất một phân nào đâu cánh sau đây tắp lô của nó đây đấy keo chỉ đây